video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một số các cái cách để mọi người có thể nhận biết được thị trường đang đi theo xu hướng như thế nào và ừ, các cái um, cách để mọi người ờ, ờ, phân tích được cái cái cái xu hướng phân tích được trước cái cái hướng đi của cái thị trường đấy thì ok mình sẽ đăng nhập vào sàn Binance nhé mình sẽ đăng nhập lại nhé cho những ai không biết thì mọi người gõ binance này com này đấy rồi uh, mọi người uh, vào phần uh, ờ, BTC nhé và BTC là Bitcoin này đấy thì nó sẽ mở ra cho mọi người một cái trang giao diện khác đấy giao, giao, giao diện khác về BTC cái trang cũ này thì mình tắt đi cũng được nhá trang cũ này mình tắt đi cũng được nhá ok thì ở đây đây như mọi người thấy đây thì uh, trong cái video trước thì mình cũng có chia sẻ rồi đúng không thì ở đây này mình đã có cài đặt sẵn rồi cài đặt sẵn hai cái tường giao dịch số lệnh và và cái uh, giao dịch thì um, <clears throat> ở đây thì cái sàn Binance này nhá mọi người có thể cài đặt mọi người có thể cài đặt tùy tùy theo ý thích của mình nhé mọi người nhé đây ví dụ mọi người có thể ấn vào cái phần có cái hình bánh răng cưa ở trên góc phải màn hình này đấy thì ở đây nó sẽ có các cái ờ, tùy chỉnh cho mọi người này về màu sắc này đấy màu sắc này đấy như thế này nó sẽ sang màu khác đúng không nhưng mình thì mình để ờ, màu này để cho nó dễ nhìn và mình nhìn quen rồi thì ở đây nó có nhiều các cái ờ, chế độ này các cái chế độ hiển thị này ví dụ như là đơn giản này đấy đấy và chế độ toàn màn hình nữa này đấy mọi người thấy chưa rất là đơn giản thôi đúng không mình thì mình quen để cái ờ, pro này rồi đấy thì ở đây nó có các cái bên dưới này giao dịch rồi là uh, thị trường các thứ ở đây thì mình, mọi người có thể tùy chỉnh tùy uh, uh, mọi người thích ý, theo theo cái ý thích của mọi người nhé ở đây thì nó có hai cái chủ đề là màu trắng đấy mọi người nếu như mà mọi người thích thì mọi người có thể để màu trắng như này nhưng mà mình thì mình nhìn quen rồi mình nhìn quen màu uh, tối như này để cho nó dễ nhìn với cả nó đỡ đau mắt hơn đấy tại vì mỗi một lần mình phân tích thị trường thì nó sẽ cần nhìn thật là kỹ và và và nhìn lâu ấy thì nên là mình để mình để màu màu tối để mình ờ, đỡ bị mỏi mắt hơn ok thì như ở đây mọi người thấy này ở thì trong ờ, cái ờ, biểu đồ này biểu đồ nến này thì ở đây nhá mọi người có thể phóng to và thu nhỏ nhé phóng to và thu nhỏ để xem được các cái nến giao dịch xem được các cái xu hướng của cả một ngày của cả một ngày hôm đó đấy hoặc là của các cái uh, giao dịch rất là lâu trước đó này đấy mọi người có thể nhìn thấy này đấy mọi người thu nhỏ lại thì mình có thể nhìn thấy hết tất cả luôn nhé đấy. như là xu hướng đây là vừa rồi là à, có một cái xu hướng giảm đây này xong rồi tăng tăng dần tăng dần và đây đang đi một cái xu hướng tăng rất là cao này <coughs> đấy ok thì đây như mọi người có thể nhìn thấy nhé đây là cái Ờ, giao diện ban đầu ấy thì nó sẽ không được như thế này đâu thì mình đây là cái giao diện như để có những cái đường uh, bôn và đường MA nó hiển thị như này thì mình phải cài đặt rồi mình phải cài đặt trước rồi thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người các cái cách phân tích trước và các cái cài đặt ấy, thì mình sẽ vừa trong quá trình mình vừa hướng dẫn thì mình sẽ uh, mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách để để cài đặt luôn nhé mọi người nhé ok thì uh, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một số các cái cách phân tích thị trường về uh, đường MA này, đường trung bình này, đấy và <clears throat> các cái xu hướng, các cái xu hướng của nến này. Ok. Thì ở đây mọi người chú ý nhé, các tất cả các cái cây nến của các tất cả các cây nến này thì hầu như tất cả các cây nến nó sẽ đi bên trong đấy, đi bên trong cái đường bôn này nhé mọi người nhé đi bên trong cái đường bôn này đi bên trong cái đường bôn này như mọi người thấy này chỉ có một số các cái nến nó rất là là ít thôi nó có thể nó nó nó nó vượt qua cái đường bôn này đấy đây ví dụ như ba cái nến này thì nó vượt qua cái đường bôn này một chút đúng không nhưng mà hầu như ấy hầu như tất cả các cái nến là nó sẽ đi bên trong cái đường bôn này hết nó sẽ đi bên trong cái đường bôn này rất ít khi là nó ờ, nó nó nó sẽ vượt qua cái đường bôn này nhé mọi người nhé đấy đúng không chỉ thi thoảng mới có một hai cây nến vượt qua đường bôn thôi còn lại thì tất cả các cây nến hầu như nó sẽ đi bên trong cái đường bôn này <coughs> đó thì cái cách để mà mọi người ấy có thể cài đặt để nó hiển thị cái đường bôn này như sau thì là mọi người đây là mình đã cài đặt sẵn rồi này đây mình tắt đi nhá mình tắt đi mình cài lại nhá đấy ví dụ như ở đây nếu như mà tắt đi ấy thì cái giao diện của mọi người nó chỉ còn như thế này thôi nếu như mà mình tắt thêm cả cái ờ, hai uh, đường MA đi nữa thì nó sẽ chỉ còn độc nến không thôi đấy chúng ta chỉ nhìn thấy độc nến không thôi thì đây nhá nếu như mà mọi người muốn cài đặt đấy cái ờ, bôn ấy cái cái đường cái đường bôn như vừa rồi mình đã làm ấy để cho nó dễ nhìn ấy thì mọi người ấn vào đây nhá mọi người ấn vào chỉ báo kỹ thuật này ấn vào phần chỉ báo kỹ thuật đây nhá mọi người ấn vào đây và mọi người ấn tìm cho mình BB thì nó sẽ ra giải Bollinger này đấy đúng không Bollinger Band này thì mọi người sẽ chọn nhé mọi người sẽ sẽ ấn chọn vào nhé ấn chọn vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cho mọi người này đấy đây mọi người thấy chưa thì nó sẽ ra cái ban đầu như này thì như thế này nó sẽ rất là khó nhìn đúng không nó sẽ rất là khó nhìn đúng không đấy thì mình sẽ ấn vào cái phần cài đặt của của cái cái cái ờ, đường bộ bowling này nhé ở trên góc ờ, màn hình của cái giao diện ấy nó sẽ có một cái hình răng cưa là định dạng này đấy là định dạng này mọi người ấn vào đây thì nó sẽ có các cái cài đặt cho mọi người này đấy sẽ có các cái cài đặt này ví dụ như là mình để cái này ờ, to hơn để mình dễ nhìn hơn nó đậm hơn này đúng không ở đây nhìn thấy nó đậm hơn rồi đúng không đấy nó đậm hơn này thì mình sẽ để ờ, cái giải bên trên nhá, là màu xanh mình để giải bên dưới là màu mình để, để giải bên dưới là màu à, xanh ok mình để màu đỏ đi cho nó dễ nhìn đi màu đỏ nhé màu đỏ này đấy cái phần à, background này thì nó sẽ là hiển thị cái cái cái mờ mờ này nó sẽ hiển thị cái cái à, mờ mờ giữa hai cái đường bôn này nhé mọi người nhé thì à, mình sẽ để cái màu như này đi cho nó dễ nhìn đi ok đấy thì mọi người hiểu cái cách để để để mình uh, uh, tạo ra cái, cái đường bôn này chưa Ôi chứ là mình quên mình không cần lưu rồi Mình quên mình không cần lưu Ok mình làm lại nhé Mình để màu xanh này Mình để màu đỏ này cái này để màu sáng này Ok sau khi xong nhé thì mọi người ấn đồng ý nhé Đồng ý để nó lưu lại nhé Đấy thì chúng ta lại ra cái giao diện như thế này như này thì mọi người sẽ rất là dễ nhìn đúng không các cái cây nến nó đi ở bên trong cái đường bôn này <coughs> ok đợi mình một chút nhé để mình uh, sửa lại cái đường trung bình này thì nó đang để là màu đỏ nó hơi khó nhìn thì mình sẽ chỉnh lại nhé mình sẽ chỉnh là màu vàng đi mình sẽ chỉnh là màu vàng ok đấy thì cái đường màu vàng này nhé mọi người nhé cái đường màu vàng này đường màu vàng này nó sẽ là cái đường trung bình nhá nó sẽ là cái đường đường đường uh, trung bình của cái giải bowling này đấy thì cái cách để mọi người nhận biết các cái xu hướng của nến ấy thì mình sẽ cần chú trọng vào cái phần um, cái cái cái cái đường trung bình này nhé mọi người nhé mình sẽ cần chú trọng vào cái đường trung bình này mình sẽ lấy một số các ví dụ này ví dụ như ở đây để mọi người có thể nắm bắt được cái xu hướng của thị trường nhé đây ví dụ như ở đây đúng không mọi người nhìn nhé ở đây thì tất cả các cái cây nến này nó đang đi bên dưới nó đang đi bên dưới cái đường trung tuyến đúng không là đường trung bình đúng không đường trung bình của đường bowling à, của giải à, bowling đấy thì là tất cả các cây nến này nó đang đi bên dưới của cái đường trung bình đúng không thì nó đang tạo ra một cái xu hướng là cái xu hướng giảm đúng không đây đây này đây mọi người có thể nhìn thấy này nó đang tạo ra một cái xu hướng giảm này một chút mình cho đây đây đúng không nó đang tạo ra một cái xu hướng giảm ở đây đúng không đấy ở đây khi mà tất cả các cái cây nến này nó đang giảm này nó đang giảm ở bên dưới cái đường cái đường trung bình này thì nó sẽ tạo ra một cái là một cái xu hướng là một cái xu hướng giảm đấy thì trái ngược lại với với với những cái nến ở bên dưới đường trung bình thì là sẽ là những cái cây nến ở bên trên đường trung bình đúng không là những cây nến tăng thì như mọi người có thể thấy ở đây là một nó những cái cây nến này này nó đang vượt qua nó đang ở bên trên cái đường trung bình đúng không nó đang ở bên trên cái đường màu vàng này đấy thì nó sẽ tạo ra một cái xu hướng tăng đúng không nó sẽ tạo ra một cái xu hướng tăng đây đây đấy đúng không thì ở khi mà những cây nến ấy, nó đang đi ở bên dưới cái đường trung bình này nó tạo ra một cái xu hướng giảm thì ở đây tức là sao tức là mọi người có thể ưu tiên được những cái lệnh giảm ở ở trong một cái xu hướng giảm này nhé mọi người có thể ưu tiên những lệnh giảm ở trong cái xu hướng giảm này thì nó sẽ rất là nó nó sẽ mang lại cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao đấy và ngược lại thì là ở đây nếu như mà đối với những cái khi mà cái cây nến ấy nó đang ở bên trên cái giải nó đang ở bên trên cái cái đường trung bình thì chúng ta có thể ưu tiên những cái lệnh tăng đấy ưu tiên những lệnh tăng tại vì nó đang sẽ nó sẽ tạo ra một cái xu hướng tăng ở đây thì giá nó sẽ được đẩy lên thì khi mà chúng ta vào những cái lệnh tăng ở đây thì nó sẽ chiếm được cái tỷ lệ thắng rất là cao đúng không đấy <clears throat> ok còn đối với nhá đấy là đối với xu hướng giảm và uh, cách cách nhận biết đấy là cách nhận biết xu hướng giảm và xu hướng tăng thế còn khi mà những ở à đây đây khi mà những cái cây nến ấy khi mà những cái cây nến nó đang đi ở bên nó đang đi ở giữa nó đang tức là nó đang đè lên cái đường đường trung bình ấy đấy thì ở đây mọi người có thể thấy này tức là nến xanh nến đỏ nến xanh nến đỏ đúng không thì <coughs> cái thị trường ấy đây nó đây người ta gọi là đây là gọi là thị trường sideways đấy sideways thì tức là những cây nến nó sẽ đi nó sẽ nằm giữa đấy, nó sẽ nằm giữa cái đường trung bình này nó sẽ nằm giữa các cái đường trung bình này thì cái xu hướng khi mà ở sideways ấy, thì cái xu hướng ở đây thì chúng ta sẽ hay bắt cầu là bắt một một đấy tức là à, bắt cầu một một là cây trước tăng thì chúng ta đánh cây sau chúng ta đánh giảm đấy giảm thì cây sau chúng ta lại đánh tăng đấy là một một tức là ở đoạn này thị trường nó sẽ cái giá thị trường nó sẽ giằng co đấy cây tăng đến giá tăng lên lại giảm xuống này giá tăng lại giảm này đấy thì hầu như ở trong cái thị trường sideways ấy, thì cái giá nó sẽ rất là cái thị trường nó sẽ rất là giằng co đấy, nên là mọi người sẽ hạn chế giao dịch ở cái những cái khu vực sideways này đấy hạn chế giao dịch ở các cái khu vực sideways này chúng ta sẽ nắm bắt chúng ta sẽ tìm những cái xu hướng của thị trường để chúng ta vào lệnh thì nó sẽ chiếm được cái tỷ lệ thắng sẽ rất là cao đấy ví dụ như ở đây ví dụ như ở đây mọi người có thể nhìn thấy này đây một cái ví dụ rất là à, à gần đây thôi này đấy đây đúng không đây khi mà những cái cây nến ấy nó đang đi xuống bên dưới cái đường trung bình đúng không thì ở đây nó sẽ tạo ra một cái xu hướng giảm ở đây đúng không đấy nó sẽ tạo ra một cái xu hướng giảm này đấy một cái xu hướng giảm đây này những cây nến nó sẽ đi bên dưới cái đường trung bình nhá bên dưới cái đường trung bình này đấy và đây mọi người nhìn thấy là nến ở đoạn này hơi ờ, hơi bé hơi khó nhìn để mình phóng to <coughs> nến đoạn này hơi bé đây này đây đúng không những cây nến nó đi bên trên cái đường trung bình này đi bên trên cái đường trung bình này thì nó cũng tạo ra được một cái xu hướng tăng ngắn ở đây đúng không đấy tạo ra được một cái xu hướng tăng ngắn ở đây này đấy mọi người có thể nhìn thấy đây nhé đấy đây nữa này đi bên khi mà nến ấy khi mà cái cái cây nến ấy nó đẩy qua nó đẩy qua cái cái nó đẩy qua cái giữa cái đường uh, trung bình này thì nó sẽ tạo ra được một cái xu hướng tăng rất là rõ rệt này mọi người nhìn thấy không đấy nó tạo ra được một cái xu hướng tăng rất là rõ rệt khi mà cái giá nó đẩy đẩy lên qua đường trung bình xuyên qua cả hai uh, ờ, MA đấy xuyên qua đường hai cả hai đường MA là cái đường màu xanh và cái đường màu đỏ này đấy à, hai đường MA thì chắc là mọi người biết rồi đúng không <coughs> nó là đường trung bình nó là đường trung bình của các cái cây nến kết quả trước đấy đấy khi mà cây nến đẩy xuyên qua này Đấy, thì nó sẽ tạo ra xuyên qua cả đường trung bình lẫn hai mây thì nó sẽ tạo ra được một cái xu hướng tăng rất là rõ rệt này đấy thì chúng ta sẽ ưu tiên vào những lệnh tăng ở ở, ở cái ở cái khúc này nhé mọi người nhé chúng ta sẽ ưu tiên vào những lệnh tăng ở khúc này thì nó sẽ chiếm được cái tỷ lệ thắng rất là cao đấy và đây cũng thế này khi mà cái cây nến nó nó phá giá nó đẩy nó đẩy xuống một cái giá rất là thấp này nó đẩy xuống cái giá rất là thấp này đấy xuyên qua cái đường trung bình đúng không thì nó sẽ tạo ra được một cái xu hướng giảm này rất là rõ rệt luôn đúng không nó tạo ra được một cái xu hướng giảm rất là rõ rệt ở đây đấy thì ok trong cái ờ, ờ, video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ờ, hướng dẫn mọi người cái các một số các cái cách để mọi người có thể nhìn thị trường có thể đoán trước được cái xu hướng của thị trường đấy để mọi người có thể vào lệnh uh, chọn những cái lệnh đẹp để mọi người vào tuy nhiên thì mọi người phải uh, luyện tập nhiều nhé mọi người nhé chúng ta phải phải luyện tập nhiều chúng ta phải phải phải nhìn nhiều phân tích nhiều thì nó mới có thể quen được dần dần thì chúng ta mới hình thành nên cái tư duy phân tích thị trường đấy thì chúng ta mới mới có được cái cái cái tư duy phân tích tốt khi mà tư duy phân tích tốt thì chúng ta mới có được cái kết quả nó tốt đúng không đấy thì tóm lại là chúng ta phải luyện tập nhiều đấy luyện tập giao dịch nhiều để để để chúng ta có nhiều các cái kinh nghiệm giao dịch kinh nghiệm phân tích thị trường đấy, kinh nghiệm nắm bắt về các cái xu hướng giá đấy <clears throat> ok thì uh, hẹn mọi người vào các cái video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tiếp tục chia sẻ những cái ờ, phương pháp những cái cách để mọi người có thể phân tích thị trường nó chính xác hơn có cái chiếm cái tỷ lệ thắng cao hơn còn uh, mình sẽ kết thúc cái video này ở, ở đây thôi hoặc là mọi người sẽ luyện tập đấy mọi người sẽ luyện tập để để uh, nâng cao cái lợi nhuận của chúng ta nhé ok xin chào mọi người